Vâng. À chị Lan ạ. Vâng được rồi chị rồi, Lan ạ. Rồi, rồi, chị. Được rồi. Rồi chào uh, à, MC Đỗ Tiến và chào uh, à, à, MC Cao Trí. Um, chào tất cả quý uh, ông chủ bà chủ, các thành viên của biết nay. Thì em Thảo cũng xin giới thiệu về mình đây chút. Em uh, năm nay 46 tuổi, hiện tại là sinh sống tại uh, Tiền Giang, chợ gạo Tiền Giang. Thì uh, em Thảo cũng có cái may mắn cái cơ duyên là được biết tới dòng sản phẩm Multisuit và Lucenta của tập đoàn Biết Nay. Thì um, vào thời điểm đó thì em Thảo cũng đang khó khăn về vấn đề tài chính thì có một à, em Tú đã à, rủ mình à, nói chị Thảo ơi chị à, tìm hiểu dòng sản phẩm này rất là tuyệt vời để chị bảo vệ sức khỏe cho con gái chị và sau đó chị làm kinh doanh thì à, sau khi lên sau khi được em đó chia sẻ thì mình thấy ờ, sao mà lại tuyệt vời vậy ngày xưa tới giờ mình mua bất cứ sản phẩm gì thì tiền trao chống mút lại hết nhưng mà đối với sản phẩm này thì lại tri ân lại số tiền gấp đôi gấp ba gặp thậm chí là gấp bốn thì ngay từ phút đầu tiên là mình đã à, đã cảm nhận sự tuyệt vời đó rồi để cũng à, đồng ý lấy một lót về để trải nghiệm thì à, sau khi trải nghiệm đó thì kết quả đem lại còn tuyệt vời hơn mình nghĩ là những cái bệnh giống như trong người mà mãn tính đã lâu năm như là viêm son rối loạn tiền đình mỡ máu rồi men gan rồi khớp rồi hình như là phổi nữa tại ngày xưa hay tắm đêm á tắm đêm thời gian tắm lâu á để phổi cũng vấn đề thường thường là mỗi một cái cái cái mùa mùa lạnh lại bị ho thì sau khi đó thì mình được ờ, hoàn toàn bình phục rồi cũng đã đồng hành thì ờ, thời gian đầu tiên thì nói chung là mình cũng ờ, có một lot duy nhất để đồng hành thì sau đó thì những tháng 6 tiếp theo thì mình làm thêm mình nâng lên được cái gói 4 sao và sau đó thì hiện tại bây giờ thì anh Thảo cũng đã được bốn cái gói 4 sao rồi và tổng thu nhập của em là cũng hơn một năm hình như em Thảo vô là bắt đầu ngày 20 hai mươi mấy tháng 9 là nay là gần một năm rưỡi thì anh Thảo cũng đã nhận từ tập đoàn cũng sắp xỉ một tỷ à, một tỷ thì nói thiệt thì à, ngày, xưa tới giờ anh Thảo chưa từng làm hệ thống hay là chưa từng làm MMM gì hết chỉ là một người buôn bán nhỏ lẻ và nội trợ mình à, với lại là mình à, có một đứa con nhỏ bị khuyết tật nên mình hình như là không có thời gian không có nhiều thời gian nhưng mà nhờ cái chính sách này rất là ưu đãi chính sách về dễ làm dễ sao chép nên hơn một năm đồng hành thì anh Thảo tuy là hơn một năm đồng hành là một được khoảng một tỷ không không bằng những người à, khác nhưng em thảo cảm thấy đó là một cái cái cái điều rất là tuyệt vời là một cái cái cái, cái niềm sung sướng hạnh phúc tại vì từ đó giờ em thảo làm như làm à, buôn bán thì nó chỉ một tháng kiếm vài triệu nhưng mà cũng tương đối cực mà phải xuất vốn còn đối với đây thì à, ngày đầu tiên là một cái vốn anh thảo đầu tiên là chỉ có một gói sản phẩm thôi nên um, qua nhân nhân tiện đây thì em cũng chia sẻ lên phòng zoom để để mọi người cùng biết là đến với biết nay nó mọi việc rất là dễ dàng đây thì em thảo bản thân thứ nhất là không có vốn thứ hai nữa là mình cũng là um, chăm sóc con không có nhiều thời gian tại vì con mình nó cũng có ờ, như nó bị khuyết tật á không có có có tự chăm sóc thì mình phải toàn tâm để chăm sóc rồi mà cũng cũng uh, cảm ơn sẵn đây thì cũng cảm ơn cảm ơn ông uh, người đã sáng chế ra cái sản phẩm để để để um, cải thiện cho sức khỏe cho ờ, cho Thảo cho con Thảo và gia đình Thảo và những người xung quanh rồi cũng cảm ơn tập đoàn đã có một cái chính sách rất là ưu đãi rất là đặc biệt và rất là dễ làm và dễ kiếm tiền nữa ừ, cả nhà mình hãy hãy ờ, ờ, cứ tin tưởng anh Thảo những những người ai mà chưa làm hay chưa bắt tay hay còn do dự thì cứ việc mạnh dạn ừ, làm vì anh Thảo nghĩ là anh Thảo ờ, những yếu tố anh Thảo không là nổi trội nhưng mà anh Thảo cũng đã lấy được tiền tỷ từ tập đoàn <laughs> à, rồi em cũng xin nói bao nhiêu đó để nhường cho người khác cũng chúc ừ, tất cả mọi người trong Zoom có một buổi tối ngon giấc và dạ, tràn đầy năng lượng vào ngày mai và thu nhập được nhiều năng lượng ạ à. dạ vâng xin hết ạ à. Xin cảm ơn, xin cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Chị Thảo chia sẻ với một sự chân thành, một sự mộc mạc đúng không ạ? Nhưng mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được đó là những gì chị muốn trao đi, những cái chị đã nhận được từ tập đoàn Big Nay đúng không ạ? Nếu mà ngay ngay ngày hôm nay à, là một người mẹ bỉm sữa mà chăm con thì liệu rằng là chúng ta kiếm tiền tỷ có dễ không cô chú anh chị? Chắc không hề dễ đúng không ạ? Nhưng